Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này mình giới thiệu cho tất cả các bạn một số dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp thì trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy đánh bài bên cơ sở của mình và những cái phụ kiện soi để hỗ trợ các bạn chơi đánh bài ha thì đối với những cái sòng sới nào mà nó khó nó không cho các bạn bỏ điện thoại vào trong sòng á thì các bạn có thể mua được những cái phụ kiện ví dụ như điện thoại soi nè quẹt đồng hồ vòng tay ống tay áo hay là nút áo hay là um, những cái um, bóp cái ví ha thì để, để chúng ta hỗ trợ chơi đánh bài cho nó hiệu quả hơn ha thì đối với những cái sòng sới khó họ đâu có chống đã đặt cái điện thoại ra trước mặt đâu thì cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cụ thể đến các bạn đó là một cái điện thoại soi 1280 đây trước mặt các bạn đây là những cái điện thoại soi 1280 ha đây thì cái điện thoại này á thì nó giống như chiếc điện thoại của các bạn mua ngoài thế giới di động hoặc là tiệm điện thoại 100% nha các bạn nó hỗ trợ cho các bạn có thể gọi nhắn tin lên mạng à gọi nhắn tin bình thường nha các bạn hai sim luôn này ha thì ờ, cái này nó sẽ giúp chúng ta vào sòng sới chúng ta cất được những cái điện thoại chính ra những điện thoại cảm ứng vào trong túi thì chúng ta mang những cái điện thoại này ra trước mặt thì ờ, họ sẽ không có nghi ngờ ha đây không có tan có tích gì hết ha đây hôm nay mình sẽ kết nối với chiếc điện thoại iPhone X đây CVK 400 cho các bạn xem nhé thì uh, mình cũng nói luôn là tất cả những cái phụ kiện soi đều có thể kết nối với tất cả những cái dòng máy đánh bài ha từ dòng thấp tiền đến dòng cao tiền đều có thể kết nối được nên các bạn cứ yên tâm nha bất kể những cái vòng soi đồng hồ hoặc là hộp quẹt đều có thể kết nối được với cái điện thoại ờ, đánh bài được ha bất kỳ cái điện thoại nào chúng ta cũng có thể kết nối được thì hôm nay mình sẽ kết nối với cái điện thoại CVK 400 Aphrodite này cho các bạn xem nhé thì ở những cái video lần trước á nhân viên bên cơ sở của mình á thì cũng đã giới thiệu rất là nhiều và chi tiết cho các bạn về cái con iPhone X này rồi ha CVK 400 này rồi thì hôm nay mình sẽ nói sơ cho các bạn thôi cái chủ yếu là mình sẽ test cho các bạn xem cái điện thoại soi này nó hỗ trợ cho các bạn như thế nào nha thì hôm nay mình sẽ test cho các bạn xem bài cào ba tay lớn chín nút lớn nha thì các bạn chỉnh qua chế độ à, mình sẽ test cho các bạn chữ bài liên đi ha bài liên thì cái này á mình sẽ chỉnh qua chế độ kênh camera nè các bạn chuyển từ máy ảnh gốc sang máy ảnh không dây nha các bạn đây thì ví dụ như những cái bạn nào mà túi tiền ít thì các bạn có thể mua một cái máy chủ không hoặc ví dụ như điện thoại Samsung iPhone 8 hoặc là những cái dòng A2 A7 thì để các bạn mua mình cái đó về các bạn chơi vẫn có thể được nha các bạn đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thì đây mình để màn hình này ha các bạn thấy không màn hình nó sẽ để đây khi mà mình kết nối với điện thoại của bắp nè đây màn hình nó chuyển sang hoạt động bình thường này ha các bạn ha mình để đây cho các bạn xem nhé thì đây bài này là bài cá săn 201 ha bài này là bài phổ biến ở Việt Nam chúng ta thì ở những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu bài lạ thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên mình sẽ cung cấp mẫu bài đó cho các bạn ha với những bài đô bài caro này bài cánh quạt hay là bài hoa cúc xanh bài nút gì bên mình đều có để cung cấp cho các bạn sẵn nha còn đối với những cái bạn nào mà chơi những cái mẫu nước ngoài á thì các bạn có thể gửi cái mẫu đó lên mình sẽ đặt in cho các bạn nha bài thì ba phân teo nè đây mình sẽ test cho các bạn xem ha cái máy điện thoại của bác thì không có tan tích nên các bạn cứ yên tâm nha đây Đấy. rất là nhanh luôn ha các bạn để dọc hay để ngay gì máy đều báo nè các bạn đế dọc này đây này nó hết pin giá rồi đây. này cái này là máy mới nên ha trong quá trình test nó sẽ bắt đầu lại trò chơi đây Bạn thấy không chắc là mình chơi với số người chưa là bốn người nó báo ba là nhà số 3 lớn nhất nè. đây nhà số 3 8 điểm nhà này bù nhà này một điểm và nhà này 7 điểm đấy ha ta thấy không nhà số 3 là nhà cái điểm số lớn nhất này ha tiếp theo mình test cho các bạn xem vài ván nữa nhé các bạn thấy được tốc độ đọc bài nhanh và nhảy của cái con điện thoại soi này Được ha các này bốn này chúng ta có thể bán cái để lấy tụ lớn nè nhà số 4 là về mình ha đây liên 345 là các bạn không đây là 3 điểm đây 8 điểm và đây 5 điểm đây ha liên 345 là nhà có điểm số lớn nhất ha đối với những cái sòng sới nào mà không cho các bạn để điện thoại cảm ứng ra trước mặt thì các bạn cứ mua những cái phụ kiện này về chơi rất là kín đáo nha đây ha 7 điểm 4 là đây chứ 5 số 7 lớn nè 5 số 7 đúng không 34 nè liên 5 số 7 lớn nha các bạn tiếp tục nè các ra nè đặt dọc nè máy vẫn báo nè ba nè bán cá lấy tụ số 3 nè nhà số 3 8 điểm nào nhà này 5 điểm và nhà này bù ha thì đấy nhà số 3 là nhà có điểm số nha các bạn lớn nhất nha các bạn thì đây là một cái chiếc điện thoại soi để hỗ trợ cho các bạn đánh bài lá bịp Thì bạn nào mà cần cái chiếc điện thoại này về chơi á, thì cứ alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 090970 tu quý 4 nha Thì cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội Thì bạn nào mà gần với cơ sở nào á, thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp nha ok thì các bạn lấy về sử dụng còn không thì các bạn có thể lên tham khảo tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp bên cơ sở của mình thì ngoài những cái dụng cụ để các bạn đánh bài lá bịp thì bên mình còn bầu cua sóc đĩa tài xỉu hay là những cái bản game hack trên điện thoại nha các bạn thì uh, những cái bạn nào ở xa quá các bạn không có thời gian lên trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình